Xin chào tất cả anh em Bây giờ ở một số nơi thì Có những nơi người ta sử dụng à, Cách chơi tài xỉu hay còn gọi là xí ngầu Nó khác hoàn toàn với lại à, một số vùng thì à, Như anh em đã biết ấy, Có những vùng người ta sử dụng 3 hột như này Nhưng mà cũng có những vùng sử dụng một hột thôi Để chơi theo kiểu tính chẵn lẻ Thì hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em về cái bộ hột bầu tài xỉu bầu dung sáu mặt gọi là nó báo đủ cho chúng ta biết sáu mặt của nó giống như là um, chúng ta chơi bầu cua đây là nó là cái cực cục dung của nó rất là nhỏ khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được một hột vào thôi thì khi lắc nó sẽ báo cho chúng ta biết đủ sáu mặt đây nó là cái những cái nhịp dung của nó bây giờ tôi sẽ bỏ hai cái hột này ra và tôi sử dụng một hột thôi tôi sẽ test thử cho anh em xem để anh em thấy sự hiệu quả của cái bộ đó, ờ, bộ báo dung ờ, sáu mặt nó như thế nào đây là tôi đang chơi theo hình thức ờ, chẵn lẻ đây đó, như tiếng này là không dung à? không dung có nghĩa là mặt ngũ Đấy, à? rất chính xác anh em nhé vẫn không dung không dung và tiếp tục vẫn còn là mặt ngũ à? bây giờ nó mới rung anh em này nó rung chậm này đấy hai cái dài rất là rõ rệt nhá bây giờ nó không rung nữa. hoàn toàn không rung có nghĩa là con ngũ số 5 đấy rất chính xác Đó, bây giờ là hai cái ngắn này, hai cái ngắn là con lục là mặt sáu này. Đó, chính xác không anh em? Của nó vẫn là hai cái ngắn này hai là ngắn vẫn là con ngũ à, con lục này số 6 một cái ngắn này một cái ngắn có nghĩa là con nhất là số 1 này chính xác 100% luôn vẫn là hai cái ngắn hai cái ngắn có nghĩa là con à, lục đó thì anh em nào cần có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên đây còn một điều nữa à, tôi muốn giới thiệu luôn với anh em về cái bộ hột tài xỉu báo dung sáu mặt này thì thử 500 cục hít đây thì hoàn toàn không dính không hít dọi đèn thì nó cũng khá là trong bây giờ tôi sẽ dọi đèn thử cho anh em xem Đó, anh em nhìn hồi cũng khá là trong nhá cũng không phải là đục hay thế nọ kia cả đấy là về cách sử dụng thì như thế đấy trường hợp anh em à, chơi à, theo hình thức là chẵn lẻ còn đây là cái nhịp rung nó vừa rồi tôi test thử à, test thử cho anh em xem mấy chén để thấy cái nhịp rung của nó và cái hiệu quả của nó rất là chuẩn rất chính xác nữa. khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được một hột nào thôi đảm bảo với anh em là cơ hội chiến thắng của anh em là tuyệt đối luôn còn về cách bảo quản khi nào anh em không chơi nữa thì cái mặt nào không dung ví dụ bây giờ nó là mặt ngũ ấy, không dung thì anh em ngửa mặt ngũ lên và để một trên này tắt máy đi thời gian chơi cũng rất là lâu từ 15 cho đến 20 ngày nếu như trường hợp là anh em chơi ờ, không chơi hoặc là ít chơi thì nó thời gian chơi nó sử dụng được như thế còn nếu như trường hợp anh em mà chơi liên tục một ngày chơi khoảng 3 đến 4 tiếng thì cái cục dung này nó sẽ uh, sử dụng trong vòng từ 7 cho đến 10 ngày rất là hiệu quả rất là bền đúng không? còn khoảng cách từ cục uh, từ hột này cho đến cục dung nó rơi vào uh, theo cái uh, những cái đánh giá của tôi ấy, thì khoảng cách của nó rất là xa từ 3 cho đến 4 mét Ừ, đảm bảo cho anh em đứng ở bất kỳ chỗ nào bất kỳ khu vực nào cũng có thể ờ, biết được có thể báo sóng cho nó rất là chuẩn và còn một điều đặc biệt nữa ấy, là riêng về cái bộ ờ, báo dung ờ, sóng mặt này thì hoàn toàn không có loại nào tôi cam kết với anh em là hoàn toàn không có một loại máy nào có thể bắt sóng được của nó bởi vì nó chỉ có nó mới bắt sóng được của nó thì dạ, anh em nào cần tìm hiểu thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua một trong hai số điện thoại trên đây 0983 30 2222 và 0972 41 44 44 một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã xem clip này khi vào xem anh em nhớ like đăng ký kênh và chia sẻ để biết những thông tin mới nhất chào tạm biệt tất cả anh em